chúng ta sẽ để ốc lên đây để ốc đây thì nó sẽ ờ, chúng ta cứ để đó thì nó tầm 10 ờ, đến 20 phút sau thì bắt đầu tản ra thì đây đây là cái ờ, cái lo dôi super canxi thì chúng ta sẽ sử dụng cái cái bao vôi này để sát trùng thì chúng ta sẽ điều thôi cái bể này là 6 mét vuông xin kính chào bà con Chào mừng bà con đã quay trở lại với channel của trang trại ốc đen Đồng Tháp Thì hôm nay em xin ờ, gửi đến bà con về một cái chủ video về kỹ thuật nuôi ờ, con ốc bu trong bê bạc từ ờ, nhỏ cho tới lớn Thì nhân dịp có một khách hàng bên em đó là một ông chú thì gần nhà là tiến hành nuôi trên năm của bể bạc cũng ờ, lấy giống bên em mỗi cái bể là sẽ tiến hành nuôi trong 2.000 ờ, ờ, con thì mật độ đó là thích hợp nhất thì nhân dịp em cũng thả giống thì hôm hôm qua em đã thả giống rồi thì em cũng đã xin phép ông chú là cho em thực hiện cái video này để gửi đến bà con thì em sẽ gửi đến bà con ít nhất là khoảng 10 tập thì mỗi một tuần em sẽ cố gắng ờ, quay trở lại đây để ờ, quay và chia sẻ đến bà con về cái quá trình phát triển của con ốc cũng như là ờ, các cái cách thức mà chúng ta chăm sóc thì ở đây là hôm qua em đã thả con giống rồi như bà con thấy cái tàu lá chuối đó thì khi mà bà con lấy giống thì em luôn hướng dẫn cho bà con là thả trên cái tàu lá chuối thì đây nha bà con đây là còn một số à, con nó chưa có tản ra nè thì ở cái gieo này là chỉ có 2.000 à, con thôi ốc à, ốc giống hai tuần tuổi để nó ăn cái ông chú cho ăn cái lá cái lá rau muống nè đang lủng lỗ hết này ốc hai tuần tuổi là bằng cái hạt đậu xanh thì ờ, ở um, hiện tại là khoảng 2 đến 3 tấn là bên em sức hết rồi do cái khối lượng ờ, khách quá nhiều nên bên em không có dưỡng thêm ờ, lên trên tầm uh, 5 tấn đến 7 tấn nữa thì với con giống mà 2 đến 3 tuần tuổi này á là cái độ thích nghi của nó rất là cao độ thích nghi cực cao à, có thể vận chuyển được đi xa cũng như là thả thì nó sẽ thích nghi rất là nhiều cái nguồn nước khác nhau thì à, con giống hai tuần tuổi này là bên em uh, hồi uh, giữa tuần là mới chuyển ra được tới Bình Định là đi trong vòng uh, 20 tiếng từ xe đây lên Sài Gòn rồi Sài Gòn mới chuyển ra tới Bình Định thì thả cũng uh, thành công rồi nói chung là cũng đang uh, theo dõi thì uh, đi xa thì uh, những cái con uh, ốc mà từ 2 đến 3 tuần á, là đi uh, có thể xa được uh, thời gian được 24 tiếng và xa đi xa rất là xa còn những cái, mẫu mà từ 5 đến 7 tuần tuổi thì ờ, chúng ta hạn chế đi tầm 6 ờ, tiếng đổ lại thôi và cũng từ 100 km à thì hôm nay cũng có rất là nhiều bà con ờ, hỏi là về con ốc bố mẹ thì bên em đã dừng cái cung cấp cái loại ốc lớn tại vì cái con ốc lớn thì cái độ thích nghi nó rất là kém và vận chuyển không được xa khi mà bà con về nuôi á tầm 1 ờ, đến 2 tuần là sẽ hao rất là nhiều tầm độ 70 đến 80 phần trăm là nó hao hết vì vậy nếu mà bà con nào mà có ý định mà nuôi con ốc uh, bố mẹ nói chung là nó là ốc thương phẩm thôi thì nó uh, nhiều người bán thì nó nó gán cho nó cái mát ốc bố mẹ thì nó sẽ tăng giá nó lên có thể là gấp đôi ốc thương phẩm hoặc là 200 300 ngàn một ký gì đó thì ốc bố mẹ nó để trứng gì đây khi mà lên được cái mác ốc bố mẹ thì nó nâng giá lên thì ờ, nói chung là giá là không có tự tự họ đưa ra người bán đưa ra thì em chỉ khuyên bà con là nên cân nhắc và tìm hiểu kỹ trước khi ờ, chọn nuôi ốc bố mẹ thì có thể là bà con nghĩ là cái ờ, lấy con ốc bố mẹ thì cái cái giá thành nó rẻ rồi khi mình về nuôi thì nó đẻ nó ấp cái trứng nở rất là nhiều nhưng mà à, bà con không có đơn giản là bà con chỉ về là nuôi là nó đẻ và ấp ra trứng thì à, à, nếu bà con nào mà có thời gian thì bà có kinh nghiệm thì bà con có thể nuôi được có thể bà con có thể tự nhân giống nhưng mà nó rất là khó nó không phải đơn giản và khi mà về nuôi thì nó tỷ lệ hao nó rất là cao vì vậy bà con nên chú ý cân nhắc trước khi ờ, tìm hiểu kỹ trước khi mua con ốc ờ, bố mẹ về nuôi thì đây bà con thấy đây nó con giống nó tản ra đâu thấy không nó tản ra rất là nhiều ở khắp các cái mặt hồ này thì ờ, ở đây là mực nước là lên là 0.3 và thả các loại bèo bên này là bèo qua dông ở đây bên em thả chỉ khoảng 50 phần trăm thôi ghi diện tích mật ao còn 50 phần trăm là chúng ta sẽ để à, trống ở đây là chưa ông chú này chưa có bèo cam đang đang tiến hành à, nuôi nhân bèo cám ra để cho nó ăn hiện tại là chỉ cho ăn các cái loại lá cũng như nó bám bèo nó ăn thôi bèo này nó cứ bám nó ăn rồi thôi bà con thì à, bà con chú ý là nuôi ở đây là chúng ta sẽ quan tâm tới cái nguồn nước thì khi mà trong một tuần đầu chúng ta thả giống này chúng ta không cần phải thay nước không cần phải thay nước nhiều chỉ cần à, cho ăn à, đầy đủ thôi cho ăn thì chúng ta cho ăn một ngày một lần thôi và cứ để bèo cho nó bám bèo nó ăn thôi chúng ta cũng không cần phải cho ăn nhiều còn về nếu mà cho ăn trái cây thì bà con chú ý là một ngày cho ăn một lần thì còn đây là cái um, cái thùng đây em nói là cái cách thả luôn cái thùng này hôm hôm, hôm qua em thả này hôm qua thả chiều tối quá này em không quay được sáng nay em quay lại em quay thì khi mà cái thùng này à, ốc giống em gửi cho bà con bà con sẽ sử dụng một cái ly này một cái ly nước của cái cái, cái nguồn nước ở cái cái hồ này chúng ta sẽ đổ vào cái cái thùng chúng ta sẽ đổ vào cái thùng ốc giống này là mục đích là để tầm khoảng 5 phút mục đích là nó nó à, sẽ là cho con ốc nó thích nghi cái nguồn nước mà mới <coughs> thì chúng ta để 5 phút thì chúng ta sẽ tiến hành à, đưa cái tàu lá chuối đây tàu lá chuối chúng ta sẽ cho nó chìm xuống phẳng nửa lóng tay nước xuống bằng nước lóng tay và chúng ta sẽ để ốc lên đây để ốc đây thì nó sẽ à, chúng ta cứ để đó thì nó tầm 10 à, đến 20 phút sau thì bắt đầu tản ra như bà con thấy ở đây là nó tản ra rất là nhiều ở các cái bể nó đi nó bám vô nó là bèo rồi à. bám vô bèo rất là nhiều đây như bà con thấy là hôm qua là em thả thả cái đầu lần kia đó thả cái đầu lần kia nhưng mà bây giờ nó đã tản ra tới bên đây nè nó tản nó bám vô cái cái, cái la bèo nè còn thấy không bèo này nó thích ăn nói chung là nó rất là thích ăn cái bèo thì nó sẽ ăn các cái lá lá vàng này nè ăn cái, cái lá màu vàng này ờ, lá già đó thì lá non nó, nó nó ăn cái già này còn nó ăn cái rễ luôn khi mà lớn nó ăn cái rễ cái bèo là nó, nó rụng rụng rễ hết á thì ờ, chúng ta chỉ cần cho nó ăn tự nhiên như thôi chúng ta để tự nhiên cho nó ăn không cần phải uh, uh, cho ăn uh, cái mấy cái gì mà phức tạp tối thì chúng ta sẽ cho ăn thêm cái uh, cái cám gạo thì à, em à, lưu ý thêm bà con cái nữa là bèo cái bèo này thì bà con vớt ngoài tự nhiên thì chăm chăm là bà con vớt ngoài tự nhiên rồi thì có nó sẽ có bám con ốc bu vàng con ốc à, bu vàng con nó bám vô đây rất là nhiều bèo với lục bình luôn bà con chú ý là phải à, giặt kỹ đây như con ốc này nó bám nè như con ốc con nó bám vô bà con thấy nè rồi thấy không con ốc con nó đang bám vô và cái, cái cái bèo nè chúng là lấy vô nhưng có cu dài nó cũng vậy thôi ốc cu dài nó còn gạt hơn nó bám phía dưới á thì uh, nhiều bà con hiện tại đang nuôi là nó là sao có lặn ấp bù vàng bên bên em là không có cung cấp ờ, không có ờ, giống thì tạo ra từ cái trứng như bà con biết là cái trứng con ốc bu vàng với cái trứng con ốc uh, bu đen mình là nó khác nhau nó cái màu nó khác nhau chỉ phân biệt màu thôi kích thước nó cũng khác nhau ốc trứng ốc bu vàng nó hạt trứng nhỏ xíu à và cái màu nó màu màu hồng còn những màu trắng thì nói chung là phân biệt rất là dễ chỉ có những ông mù màu mới không phân biệt được thôi thì bên em kinh doanh ra thì không thể nào mà lẫn lộn con hoặc bán con ốc bu vàng cho bà con được hoàn toàn được ấp ra từ trứng nên nó là ốc bu đen thì nhiều bà con là nuôi là à, một vài tháng sau thì có à, nói là trong cái bể nó có một vài con thì đó là nằm trong bèo của bà con thôi nên bà con chú ý uh, chuẩn bị kỹ và có nếu mà hiện tại nó đang lặn lộn thì, thì bật ra thôi nó không có vấn đề gì hết chứ khi nào mà nó lên được trưởng thành thì nó mới uh, khi trưởng thành thì nếu mà nó uh, giao phối với nhau á thì uh, con đực của con ốc bù vàng nó giao phối với con cái của ốc bù đen mình á thì nó sẽ làm con ốc bù đen mình uh, chết đi thì ở phía trên này là có che lưới lan nha bà con che lưới lan ờ, che lưới lan che lưới lan để ờ, cách nhiệt cho nguồn nước thì tại vì cái ờ, trong cái bể này là chúng ta chỉ có thả có mực nước là có 0.3 nên nếu mà cho nắng trực tiếp gọi nhiều quá thì nó sẽ làm nóng nước còn bên đây bên đây là ông chú đang bảo là sẽ tìm mèo cám về em em sẽ cho một mèo cám để tiến hành À, nuôi nuôi bèo cám ra bèo cám nó nở rất là nhanh chúng ta sẽ cho ăn à, dần dần thôi Đây, bà con quan sát lại cái bể nha thì em sẽ cố gắng là một tuần em sẽ quay lại đây là do đây là cách nhà em khoảng một cây số thôi nên một tuần em sẽ quay đây là tiến hành à, à, quay lại chia sẻ đến bà con về cái quá trình phát triển của con ốc thì cái mẫu này là cái mẫu à, hai tuần hai tuần tuổi ống giống hai tuần tuổi thì sẽ um, lên tầm khoảng 3 à, tháng rưỡi à, lên được thành phẩm thì cố gắng một tuần em sẽ gửi đến bà con một cái video thì một tháng sẽ là bốn cái video là nếu mà bán um, luôn tới thành phẩm luôn thì sẽ tầm khoảng 12 tập 12 tập trong cái chuỗi video về kỹ thuật nuôi con ốc bu trong bể bạc từ nhỏ cho tới lớn thì à, em cũng chia sẻ luôn về cái um, cái loại voi mà ở tập trước trong cái phần mà xử lý cái à, ao đó xử lý cái à, ao à, em có giới thiệu nó mà còn về cái loại voi đó voi uh, super canxi đó thì đây đây là cái uh, cái loại voi super canxi thì um, chúng ta sẽ ở đây à, chúng em sẽ hướng dẫn là sẽ sử dụng cái lô dôi này để chúng ta sát chung cái nguồn nước để à, tạo cái vỏ chắc khỏe cho con ốc cũng như là nó không bị mòn vỏ để chúng ta sẽ chuẩn bị cái bao dôi đó thì à, nó rẻ nó à, 40 ngàn 20 kg chung là xài thiên thu thì khi mà mỗi lần thay nước á, bà con sẽ sử dụng một cái dôi này một cái muỗng cà phê cho một lít nước và sử dụng cái bình xịt như đây ở đây em có à, chú có mua cái bình xịt đây cái bình này là cái bình 5 lít bình này bình 5 lít nha bà con bình 5 lít thì uh, uh, mỗi lần thay nước chúng ta sẽ xịt đều lên là chúng ta cứ pha là một muỗng cà phê cho một lít nước và chúng ta mỗi lần thay nước chúng ta cứ xịt đều lên cái bể như thế này Đấy. chúng ta mỗi lần xịt thì chúng ta xịt tầm một lít nước thôi mà con chuối là đừng có sử dụng ờ, quá cái liều tại vì cái vôi này thì nó nó làm tăng cái độ pH nó làm tăng độ pH nó sát trùng và nó làm tăng cái độ pH thì trên cái bao vôi nó có ghi hướng dẫn đầy đủ về cái công dụng của cái bao vôi này của lò vôi này thì chúng ta sẽ sử dụng cái um, cái bao vôi này để sát trùng chúng ta sẽ điều thôi cái bể này là 6 mét vuông 6 mét vuông thì chúng ta cứ sử dụng một lít từ nửa lít đến một lít nước là xịt lên mục đích là sát trùng ở nguồn nước nè và chúng ta trong quá trình sát trùng đó thì à, cái vô này sẽ làm lắng cái phân xuống luôn lắng cái phân của con ốc nó xuống thì con ốc nó sẽ không bị cái mòn vỏ và tạo cái vỏ chắc khỏe cho con ốc rồi thì em cũng ờ, xin ờ, kết thúc cái video này tại đây thì ờ, tầm khoảng một tuần sau em sẽ quay lại để quay lại chia sẻ với bà con về cái quá trình phát triển của con ốc này của cái bể này cũng như sẽ hướng dẫn bà con về cách thay nước thì tuần sau mới thay nước chung là về thả thì chúng ta một tuần chúng ta sẽ không không cần thay nước đâu tuần sau em sẽ tiến hành thay nước cho bà con xem rồi em cũng xin kết thúc video tại đây thì cảm ơn bà con đã theo dõi video